Hello everyone, welcome to my channel. Micrograph Okay. 哎呀！ 7 con một con kia à ờ. trời ơi sống mất một con rồi quá mày ném búa tao à con rắn này Ooh, perfect ับ Yeah. Oh! Oh. there. That Thank you.